Ayo sábado hichi Jesús do atirire, to do atiare kwachi masia judío masa, sapu toa se tire nyututia. Ya usa dua descare. Atire ti ya usa dua chi masino Jesús e, o se ni ya ore tinare. Ye pukku mi pure dara sinina. Ye ku dara sinini ha. Ni ya ore tire ya usa doinare. Tua ni chi judío masa sapu toa se tiro mene, tua rosua, to pano tiniriro, jidoro tiro le wahaduare. Sábado dachare sansore ne mure kiro tonore ro joa chini ati na suare. Asua tiro le kwa maskere jibuku toni chi thewa tina se topano tiniri ro jidoro suana motha. Jibuku niro Jesús to basi kwa maskere mene kuna bostori hija ni makuka tiro ni theo tu le judio masasa phutoa. Ayo a Jesús tinare o seni jaure. Ostoka masara ni tanija khoa nó ra đi Yë kuamakë makë no, yë mësuro yoeraja. Yë pëskë to yoarire, ñëkë tire yoaja. Yë pëskë yëre, to makë no ne kaina. Ahiro to yoarire yëre ñopayona. Ari mipë to tuamene yë yoari yë toro, tiro payere yoadu tiro kayere. Toa yoadu tichin to tuamene yoaño ikayu. Ahina ñëkë mực mësa. ye pesque yare inane toma soy roseta ye kun ye kama inane masoy ta ne ye pesque se masati nya buirire buiri dare riro hierara ye sere tire tinya buirire buiri dare tirore kure ye pesque hipitina masati re tiño payori roseta ye kun ne tiño payoti kitire buiri dare tirore kure ye re Yure tomas kunore ñopa llorana, yepus kukure ñopa lloraramasa. Tiro gira yure varos cariro. Nire Jesús. Anitu su once ni ya una mone. Posto kata n masana ni niha. Yeduru kuare tuoina, yure varos carirore maskuntuina hipitiada choripe muanopu anjirus kuaka. Ahi kutinane buridare si yu. Ahi atina pichakapu vaborina yuduaka. Postoka masara nita niha. Pichaka puwa atina jere kwamaka makunone titotipa mipuhira. Baro pukune jere tina tua katwa. A tua tuonu nina se kwamaka mena a hirukuaka. Kwamaka yepuku se a hiruku chenjuari rohira. A hiro jere tomakunone a hiruku chenjuatiro hiduktire tiro jere. A hiku jere masuno kwamaka tovaroskariro yehi chen tiro masane buri dare tiro re kure jure. Ari re tuo na tuo ke na tiga masan. Pada chopure hipi tina jari na masango paripu hi na yeduru kuchen tuo aga. A tuo a noare joy na kiri hipi te da chori pe kwama kumene hi tina kiti masamu aga. Nyane joy na kiri se nyane tijwari buri pichaka pu aga. Ni jaure Jesús. Ani tu sio se ni j a u na mone. Yu yu mu siro ne yo era ha. Ne ye basi ye kamano j o aduera ha. Yere b a r o kariro todus tiro seta j o adua ha. Ahi k e toniro seta buiri dare ha. Tu su yu masane buiri dare k e kiono ta yo ha. Yu tuariro hi ha. Yu ni j a u chu m e j a u ane kiono hiera da ni masimboka musa. Pairo hira yure j a u r i r o tiro fao se masane yaure yure masane yure to yauri kiri kiono tira tire yu no no m a s i h a masapaina sere fao pure yure sinitu dustina varoskare ahiro posto kanta yaure tiro masane k u a m a s k e m a s k e no hira ariro yurenit yautinane m a s k e r a h a a maskera pakita fao masuno tohipa chenta yure makku no hira, Toni yaurire, yauiniha. jere makku tua tikitire. Mesapichakapu wa'aborina mesajere tikitire. Jere huao to yaurire, yauiniha. Si area madah chorika tonya masinchen juaro seta huao mesare buemetano. Mano to gastiro puru mesare masinchen juare. Toa buechen tuona madah chorika wachere mesare. giờ Yo hia tiare to a pue bắt chen ta kwa ma kun se yo hia re no no ya ura. To a ya uchi hua on yo hia re to ya ua yo toro hira kwa ma kun ya ya ua. A hi ke kwa ma kun to tua mene yo re to yo a du tirikiri re mi pu yo ai ni ha. Ari re yo yo a chen yo na posto kanta kwa ma kun to waro kariro yo hia re masina masa. A yo a yo pu ku yo re waro kariro bác sĩ tiro yo waro kairo hira. ni ura maksana. To ani ya upache ta to durus kuare ne tuerare maksan. Ahi na maksan tirore ne masierare. Jure kuamas ke waros karirore maksan ne tuo duerare. Ahi na maksan kuamas ke yare ne kamaerare. Kuamas ke yare tihuari pune maksan buena Mane ari pune buena hipi te da choripe kuamas ke mene ahi ruskunaka ni na maksan. Tipu ita jure yaura. tipo yere toya upacheta masase yere kamerara. Hipite da choripe kwama kamere masa ahir kuti kitire yere sini tuerara masa. Ni yaure j e s u Ani tu su o s e ni namore. Yere masa nyopa yora chenye kusuera ha yuse. Masase kwama kere masa kanyera che masiha yuse. Kwamaka ye puhku yere todustiri roseta ye tapa cheta masan yere kamerare. Pairo sere kwamaka tirore varoskerariro tohipa chenta tomusiro to tapa chenta tiro sere kamala kamasa. Paina masa masa ne tiño payo chen kamala masa. Kwamaka masa mena tohi kwachen kamerara masa. Tiro de ta kwamaka varohira. A kamera na yere tuera ramasa. Jerema kutuerara. Masara ye puskupurene yausasiye. Tire maxinga maxa. Moise kiro tohori punse maxara yausanoka. Tipu maxkan tustiare manejoa pañona kuamakan kai waanaka. Masanini punse maxara yausanoka. Moise kiro tohori Ahi na yaua. Ahina tipune postokan tira nina jeja ua khane posto kan thira ni bua maksa moise khira to hwari pune posto kan thira niera na jeja duru kua khane posto kan thira ni si maksa ni re jesu tinane